Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với ca bóng đá nhé Video này sẽ là một món quà tiếp mình muốn gửi đến cho anh em vào dịp Tết Sẽ là một trận đấu bù tiếp theo ở cái vòng 7 ngoại ngành Trận đấu giữa Manchester City và Tottenham Hotspur anh em nhé Trận đấu sẽ diễn ra vào dạng sáng ngày 20 tháng 1 anh em Dạng sáng ngày 20 tháng 1 Đấy Và trên kênh xem kèo bóng là có tiền thì ngày hôm nay mình còn có lên cho anh em tiếp đó là trận đấu derby thành Milan, trận đấu giữa Inter Milan và AC Milan ở siêu cúp Ý anh em nhé. Đó. Như mình cũng đã giới thiệu ở tất cả uh, các kênh rồi, mình có hai kênh đó là cao bóng đá cũng như là xem kèo bóng là có tiền và anh em nào muốn nhận được hết tất cả các mã kèo trong vòng một ngày cũng như là tất cả các trận trong vòng uh, một ngày thì anh em có thể đăng ký cả hai kênh bóng để xem tất cả các trận đấu mà mình lên trong một ngày anh em nhé à, ờ, hai canh bóng này sẽ không lên trùng nhau nhá không lên trận trùng nhau anh em nhé đấy và quay trở lại với trận đấu của chúng ta Tottenham và Manchester City Hiện tại thì cả hai đội bóng đều đang có một phong độ không được tốt Và đây hiện tại kèo chấp đang là 1.5 Và uh, Tottenham thì đi làm khách, Manchester City được đá trên sân nhà ETH chấp 1.5 và cái tài hiện tại đang là tài 3. Nhà cái đang đưa ra là mức tài xỉu 3 anh em nhé. Mức tài xỉu 3. Với phong độ hiện tại của cả Manchester City cũng như là Tottenham, Tottenham thì ờ, mình nghĩ rằng là đỡ hơn, đỡ hơn. Theo mình nhận định là đỡ hơn so với Manchester City khi mà Manchester City họ thua những đội bóng uh, có tiếng tăm đấy nhưng mà được đánh giá thấp hơn. Còn đối với Tottenham thì họ để thua để thua đội bóng đang có một phong độ đỉnh đó là Arsenal với tỷ số 2-0 thì mình nghĩ đó là một cái kết quả chấp nhận được khi mà ở trong hiệp hiệp 2 thì Tottenham họ đã dồn ép Arsenal rất nhiều. Tuy nhiên thì cơ hội cũng như là cái sự may mắn của Arsenal đã giúp cho họ thoát khỏi một trận hòa anh em nhé cũng như là thoát những bàn thua mà Tottenham có thể có được trong trận đấu đó với việc là phong độ hiện tại như thế như hiện tại cả cả hai đội bóng thì mình nghĩ rằng anh em chúng ta đặt niềm tin vào cái cửa dưới là nó hợp lý rất nhiều rất hợp lý trong trận đấu này anh em nhé và tiếp đó nữa so sánh một chút về bảng xếp hạng trên bảng xếp hạng thì Manchester City đang là đội bóng xếp thứ hai và Tottenham là đội bóng xếp thứ năm xếp thứ năm anh em nhé Tuy nhiên thì khoảng cách giữa các đội bóng sẽ không có quá lớn, chỉ có đội bóng xếp đầu bảng đó là Arsenal đang cách biệt uh, đội thứ hai bảng với 8 điểm và cách biệt các đội còn lại khá là nhiều. Đấy, 9 <clears throat> điểm. Thì Arsenal thì chúng ta sẽ không nói đến nữa mà chúng ta sẽ đánh giá từ vị trí thứ hai đến vị trí thứ năm khi có sự xuất hiện của hai nhân vật chính trong uh, trận đấu này đó là Manchester City cũng như là Tottenham Hotspur à, đội bóng xếp thứ tư cũng như là xếp thứ ba đang cách Tottenham 5 điểm và cách Manchester City chỉ có một điểm thôi. Đây cũng sẽ là một trận đấu mà Manchester City cần một chiến thắng để nới rộng khoảng cách. Tuy nhiên Tottenham cũng vậy thôi. Tottenham hiện tại nếu như họ muốn lên chân được vào và có một chút cơ hội để vào được top 4 thì chắc chắn rằng bỏ qua ba đội bóng lớn như là MU, Man City và Arsenal thì họ sẽ phải bắt buộc ít nhất là một trận hòa anh em nhé ít nhất là một trận hòa và đối với đội bóng thứ ba Newcastle họ có thể chiến thắng được với con người hiện tại của Tottenham đó đó là lý do mà vì sao mình khuyên anh em đó là nên đi cửa dưới được chấp 1.5 trong trận đấu này và một kết quả hòa sẽ là một kết quả mà mình nghĩ rằng là khả quan nhất cho đội bóng Tottenham cũng như là chắc chắn rằng Tottenham họ sẽ phải hòa. Anh em nhé, chắc chắn Tottenham họ cũng hướng đến một kết quả hòa và khi đã kết quả hòa rồi thì anh em chúng ta sẽ lót những cái mã tỷ số như là không đều, một đều và hai đều anh em. Thì đây là ba mã kèo mà đang có tỷ lệ ăn khá là cao đấy khá là cao thì khi mà anh em chúng ta lót hai mã kèo tỷ số này rồi ba mã kèo tỷ số này rồi thì anh em chúng ta có thể tự tin đi cái tài như mình cũng nói rồi cái việc chia vốn để đi tài cũng như là lót tỷ số rồi anh em đúng không đi tài và lót tỷ số rồi mình có nhắc nhẹ cho anh em cũng như là đã chỉ cho anh em những cái cách chia vốn làm sao để đi những cái mã kèo lót giảm rủi ro cũng như là có tỷ lệ ăn cao và ăn thì ăn gấp bội đúng không đấy một khi đã ăn là ăn nhiều đó đấy một khi đã ăn là ăn nhiều anh em nhé đấy thì đây sẽ là hai mã kèo mình gợi ý cho anh em cũng như là ba cái mã kèo tỷ số mà mình gợi ý cho anh em để anh em chúng ta có thể đầu tư ngay từ đầu trong trận đấu này tất nhiên là với việc mà mình cũng đã nói rồi anh em muốn đi cửa trên và đi tài thì tốt nhất là anh em nên chơi running như mình cũng đã khuyên rồi, kèo đan ninh là những cái kèo dễ chơi nhất cũng như là những cái kèo mà có tỷ lệ ăn cao nhất trong một trận đấu cho anh em. Gần như là 100% anh em nhé. Đấy. Cái kèo running là cái kèo mà nó có tỷ lệ ăn gần như là chắc chắn rồi. Tại vì sao? Khi bóng lăn, kèo diễn ra và anh em chúng ta theo dõi được kèo cơ mà anh em chúng ta theo dõi được trận đấu anh em chúng ta cũng có thể nắm bắt được trận đấu diễn ra ra làm sao đội bóng nào là đội bóng lép vế hơn đội bóng nào là đội bóng chủ động hơn đúng không thì anh em chúng ta sẽ lúc đó anh em chúng ta đặt kèo cũng như là đi kèo thì nó rất là hợp lý hơn so với việc là anh em chúng ta đi từ đầu đấy đi từ đầu thì mình cũng nói rồi trên kênh chỉ là những cái kèo tham khảo thôi đúng không và đặc biệt hơn nữa <clears throat> đặc biệt hơn nữa đó là lý do vì sao mà mình uh, dạy cho anh em chỉ cho anh em những cái cách đi vốn đó là đi tài và lót tỷ số vì ở trên trang những cái tỷ lệ kèo và những cái tỷ lệ ăn nó rất cao so với việc là anh em đi ở cỏ đúng không đi ở cỏ ví dụ nha mình lấy ví dụ thôi tài ba ăn 88 thì chắc chắn rằng cỏ chỉ cho anh em đi ăn 80 đấy chắc chắn luôn không phải nói nhiều ăn 80 thằng nào mà nhiều lắm thì nó cho anh em ăn đến 85 đi đúng không anh em vẫn là lỗ đấy lỗ là lỗ ở đâu lỗ là khi anh em lót cái mã tỷ số đấy lót mã tỷ số mã tỷ số nó ăn thấp nhất là 9 chấm anh em bỏ một triệu ăn 9 triệu bỏ 100 ăn gần một triệu đấy đã gần cái tài chưa khi mà anh em đi một triệu tài đúng không còn không phải xét về cái gì tỷ số mà không đều hay là hai đều nữa rồi Ngoan quá cao rồi Đấy ngoan quá cao rồi Anh em bỏ một ăn đến 20 Bỏ một ăn đến 17 rồi Đúng không Chưa kể rằng anh em chúng ta có thể rải tiếp cho mình Đó là những cái mã tỷ số này những cái mã tỷ số thiên về Manchester City anh em nhé có thể thiên về Manchester City cũng được đấy vì mình cũng đánh giá rằng là Manchester City sẽ là đội bóng lấn lướt hơn so với Tottenham trong trận đấu này tuy nhiên thì có thể vượt qua được cái kèo 1.5 hay không lại là một chuyện khác anh em nhé có thể Manchester City chỉ thắng 1-0 đấy và có thể thắng 2-1 đúng không nó thắng 2-1 hay là 3-2 đấy thì anh em chúng ta vẫn bú được kèo dưới cũng như là bú kèo tài đó đó sẽ là những cái mã kèo mà mình gợi ý cho anh em ở trong trận đấu này trước trận đấu anh em nhé và kèo ở trên kênh chỉ là kèo tham khảo không phải là những cái kèo mà mình chốt cho anh em ở trong nhóm trong nhóm khi nào trận đấu diễn ra thì bắt đầu mình mới theo dõi trận đấu và đẩy kèo cho anh em đó đó mới là những cái mã kèo có tỷ lệ ăn cao cũng như là những cái mã kèo mà chắc ăn để cho anh em chúng ta đầu tư còn cái tỷ lệ kèo nếu như mà anh em còn có phân vân về việc là à, đi trước trận thì à, ăn nó cao hơn so với việc anh em đi running đúng không nếu mà anh em nói vậy thì anh em chưa bao giờ chơi ở trên trang cả anh em chưa được chơi thì anh em mới không biết thôi như mình nói rồi kèo đi theo trận đấy việc mà trận đấu không có bàn thắng mà bây giờ anh em nghĩ đi kèo tài nó ăn thấp có không không bao giờ có kèo tài chỉ có ăn cao đúng không thế trận mà tầm hiệp 1 chẳng hạn cho là cái tài ba này đi đúng không mình lấy ví dụ thôi cái tài ba thôi nửa đầu hiệp 1 không có bàn thắng tầm đá đến phút thứ 20 không có bàn thắng anh em đi cái kèo tài ba nó phải ăn đến tận gấp 2 hoặc thậm chí là gấp 3 đúng không đấy không có chuyện mà anh em đi kèo đan ninh mà tỷ lệ ăn lại thấp hơn đi kèo trước trận đó đúng không đấy thì đó là lý do mà mình luôn khuyên anh em nên đi kèo đan ninh cũng như là lên trên trang để anh em chúng ta chơi Đấy, thời lượng video thì cũng đến thôi Mình chia sẻ với anh em để cho anh em chúng ta có một cái hướng đầu tư bóng đá thông minh cũng như là uh, chuẩn anh em nhé hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kéo tiếp theo của mình